有武功暴力炸，再给路有老爹炸，再给高的古谁流，老龙肚里只心跳，撒的招啊招知道，用力抓卷你lòng gan。cả chi trư lu xe tù tù, che ư nhẹ nhỏ nhẹ in đủ, vậy là thâu mà trò chi lu, giờ ư nhỏ lên shan tu, yon chúng mò hay đẹp su su su. Cô bồn trai, cô chính trai, cô bồn trai mà cô chính trai, lần chân trai đã có chính trai, cô chính trai vì cô lo lo nàng lo lo luôn đầu chia tuôn đỡ gò bự đàn đâu chỉ trâu râu ua rầm bầu số to bò câu bằng tương châu à rồi nó chê là ý xin chỉ tôi còn ý gì có mi sương cao yuột là lúa một ta lúa chua yua chơi liên chua tôi lúc cũ nhỏ sang vui cho có tia cô xia mê có tia cô xia chín đề do ý tu nàng xia chẳng chỉ sao cho nhân giờ có tu tu không chỉ thà là muốn như cho cho có nhưng mà 录了这么子路，你可只用在这点。chỉ sau khi nên gì là giờ khi lo tôi vẫn chỉ tê khi võ e phải muốn gì nhia có lúc xia tứ chỉ mua cù xua nu có vẫn chỉ đèn nhẹ buồn tâm sự buồn lắm ánh mắt sao cay quá lòng nặng chiếu với nỗi cô đơn cuộc đời như những thước phim buồn đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ càng tổn thương càng Làm thế nào để tôi có thể theo đuổi anh á? Bằng dung mặt này chứ sao nữa